ở đây lớp xin chào tất cả bạn bè còn các bạn cái kênh của ai của mình dạ thì um, hôm nay sẽ không phải là một cái video về game hay là cái gì đó nhưng mà sẽ được một đại lại là kiểu hướng dẫn hoặc là một cái gọi là hình thức gọi là khắc phục tạm thời ở đấy thì nói chung là khi mà dành cho những bạn mà chơi Play Together trên uh, na. gg mà kiểu chơi online ấy, ở ờ, đấy thì như kiểu là mọi người sẽ bị cái như thế này nó bị cấm như này nè và nó ghi cái gì đó we are afk at the moment be back soon tức là nó có thể trở lại nhưng mà không có biết khi nào nó trở lại á còn khi mà mọi người vô cái cái cái chính thức của nó thì nó sẽ ghi là ứng dụng không có sẵn xin lỗi trò chơi không khả dụng ở quốc gia khu vực của bạn nói chung là nó cứ kiểu vậy ờ nên là hôm nay sẽ là một cái gọi là uh, hình thức khắc phục tạm thời ừ đấy ok khắc phục bởi uh, ờ, Sina nha mọi người hello xin chào tất cả bạn nhé thì hôm nay mình là mình sẽ tự giới thiệu mình là Si Giang Ma kiếp diệt viên của server Akomi đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là khắc phục cái vấn đề về tình Không, trạng tức này là, tức là Sima hướng dẫn mình và mình hướng dẫn lại cho mọi người ok nha vậy nha chốt hết à có cây đường lên dính này rồi chúng ta sẽ có một cái gọi là uh, free VPN for Chrome đại loại vậy đó sau đó mọi người chỉ cần thêm tiện ích này vô chôn của mọi người là được ha rồi tiếp theo là sau khi mà thêm được vào rồi đúng không sau khi mà mọi người thêm vào rồi á thì mọi người ấn vô cái hình gọi là cái cái cái cái mảnh ghép này nè đó sau đó mọi người ấn vô cái cái cái cái mà mọi người vừa mới thêm vô á rồi ở cái phần dưới này thì mọi người chọn một cái khu vực nào đấy bất kỳ ha nói chung là mấy cái ổ khóa thì mọi người phải gọi là gì nâng cấp premium gì đó đó đó, đó. nói chung là mình dùng tại những cái chỗ mà mình dùng được dùng được đấy ha sau đó mọi người chỉ cần bật cái này lên ok sau khi mà nó xanh cái nút này nó thành màu xanh á thì bây giờ chúng ta có thể vô game đây Ada. nói chung là như vậy nhưng mà đặc biệt là cái này nó sẽ kiểu mắc hơn bình thường ờ đấy nói chung là là là là là khắc phục được thôi chứ cũng không hẳn gọi là lâu dài ok à đó chị hà dùng ở trên chôm đây nha các bạn với ừ. nha ok nói chung là vậy thôi thì uh, chúc mọi người thành công và hẹn mọi người trong lần sau nhé.